này uh, à, TNT sẽ lấy uh, à, nếu mình đoán không nhầm thì sẽ lấy Ese Ese Tondo Ese Tondo hóc you Scout. I'm Lavender